Có lẽ quá khó để quên một người Sao cho nỗi nhớ kia được nhẹ vai Khi anh ngắm mây trôi trên bầu trời Chỉ thấy môi em chợt cười Nhịp đập trong tim ngân lên từng âm vang Thời gian cứ thế trôi qua nặng nề mỗi ngày Anh đã có thứ anh mơ nhưng không còn trong tay nhiều khi anh ngỡ quên rồi lại đâu không nói nên lời về thời gian chỉ để quên với vết thương để quên mất cả tôi thời gian chỉ là cái cớ để cho ta quen với cảm giác của nỗi nhớ Đâu có ai dễ để mà quên được một người nhìn áng mây trên bầu trời đưa tâm hồn ai với gió Liệu có ai tính được thời gian là bao nhiêu Có định lý nào là phù hợp trong tình yêu Hồi ức tồn tại phía trong một vài lá thư và kỷ niệm nó hàng sâu khi ta nhìn lại quá khứ Ta đã cố gắng để thay đổi là vì nhau Ta đã cố gắng để nỗi buồn nó qua mau Đến phút cuối cùng sau tất cả những điểm đau thì hai ta đã thay đổi nhưng lại dành cho người sau Ta có thể nhớ và ta cũng có thể quên nhưng có lẽ mọi thứ nên chỉ ở bên trong suy nghĩ Sâu trong trái tim chưa một phút nào lặng im Để cảm xúc này nhiều thêm cùng màn đêm nhẹ đi đi Anh đã mặc đi chẳng thắn đo và thở than Để rồi bản thân đã nhận ra quên một người Chỉ là tạm quên và cất sâu với thời gian Đâu thể quên đi vòng tay cùng bờ môi và nụ cười Chắc ngày buồn nhất là bản thân tôi hy vọng Từng giấc mộng trong lý trí tự nhủ lòng đừng mong thêm Tận cùng trái tim để nỗi nhớ này Anh biết là có lẽ thật quá khó để có thể mà quên đi được một người đúng không em gì ngoài nhớ em vào mỗi đêm ừ. Chọn một góc nhỏ quen thuộc tự hỏi người giờ phương nào rồi hỡi em Liệu em giờ có còn nghe những giai điệu xưa khi cùng anh sánh bước Nhưng đúng thật là tồi tệ hơn Khi đó hoa ngày nào có gió lạ vô ngang qua đánh cướp Vì thật là cô đơn em ơi Khi anh và em chẳng có tay đưa đòn lối những buổi chiều ta hẹn về trễ Về cái hôn môi không được chạm nhau sớm tối Qua co để nói dễ quen đi một người Lòng ngày nuối tiếc nhìn em xa thật rồi Anh cũng không biết tại sao mình lại yêu nhiều như thế rồi Mang cả đống tư tư phủ ngập trời hay là do em là do anh hay do thời gian làm con người đổi thay Dù đã qua bao nhiêu lần đau thương nhưng tiếng cười vẫn hiện lên trong mỗi giây Cũng chẳng biết mình bao lần đã cố Để cho những quá khứ vẫn sẽ mãi ngủ yên thôi Nhưng chẳng thể kiểm soát được nỗi nhớ về một người lặng ngồi nhìn ngắm mà nên trôi em ơi Bước theo thời gian anh nhận ra một say thấy trên bầu trời chỉ thấy môi em chợt cười tìm được trong tim gần lên từng âm vang có lẽ quá khó để quên một người sao chưa nói nhớ kia được nhẹ vơi khi anh ngắm sao xa trên bầu trời chỉ thấy môi em chợt cười tìm được trong tim